Vâng, xin được kính chào quý khách hàng Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục truyền tải đến cho quý vị cái sản phẩm tiếp theo Đó chính là chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2007 Đã lên form mới 2008 rồi quý vị nhá Sản xuất cuối năm 2007 và đã lên form mới rồi Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Bản đủ Với cái bản đủ này thì nó khác so với các cái bản thường là chiếc xe này đã tích hợp túi khí, sấy ghế, chìa khóa khiển à, trên chìa theo xe Đấy, và một số các cái tính năng khác nữa được như ví dụ như đàm thoại rảnh tay, nghe điện thoại rảnh tay. Đấy là một số các cái trang bị được tích hợp trên chiếc xe à, Kia Morning bản nhập khẩu này. Và nói đến bản nhập khẩu thì bao giờ cũng vậy Cái tiêu chuẩn của cái bản nhập khẩu bao giờ cũng à, khác so với cái bản à, trong nước thưa quý vị Kể cả là về sắt xì lẫn à, các cái trang bị bên trong Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị cái sản phẩm Đó chính là chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2007 đã lên form mới 2008 rồi Bản nhập khẩu nguyên chiếc Với sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý vị là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước Đã lướt qua một chút dịch vụ rồi nhưng đã ra tên chính chủ từ rất là lâu rồi thưa quý vị nhá và hiện tại mang tên tư nhân chính chủ biển Tuyên Quang bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa và giá của nó chỉ nhỉnh hơn là một chiếc xe Spark một ít thôi nhưng chất lượng thì khác hẳn thưa quý vị nhá Kia Morning 4 máy bao giờ cũng vậy thì đi sẽ bền hơn đi sẽ chắc chắn hơn và điều đặc biệt nữa là máy của nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn Thưa quý vị, sẽ ít hỏng vặt Đấy, Team Morning nổi tiếng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu rồi Được các hãng taxi tin dùng rồi quý vị nhá Rất nhiều các hãng taxi sử dụng chiếc xe Kia Morning này Đấy và máy của chiếc xe này cam kết quý vị đại đại chất Đại đại chất, Đấy, chúng tôi phải nói từ là đại đại chất Cực ngon luôn, đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn Vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và quay cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe Kia Morning này Đấy bản đủ nó có cả cái gạt mưa đằng sau này nữa thưa quý vị nhá Đấy Và cam kết quý vị là keo chỉ còn đến hơn 90% Và đã được lên bộ la răng đúc thể thao rồi Nhìn chiếc xe này nó sẽ hầm hố và đăng kiểm đến tận tháng 8 năm 2021 Đó Và bây giờ tôi sẽ đi vào từng phần chi tiết Trước hết là cái mặt cabo Chúng ta thấy rằng là cũng còn rất đẹp nhá Và mỏng, không bị đắp mặt ít nhiều Đèn pha thì uh, hơi xuống màu một chút nhưng mà với cái đèn này chúng ta sụp rửa mất hơn 100 nghìn thôi là cũng sáng choang luôn. Đấy, đèn gầm nó ghiếc đầy đủ tên tư nhân biển tuyên quang chính chủ. Đấy, thân vỏ thì không mọt mục quý vị nhá thân vỏ còn rất căng luôn không bị mọt mục một chút nào luôn thưa quý vị giá chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe Spark một chút thôi chúng tôi giao bán chiếc xe này với giá là 112 triệu đồng giá trên là chúng tôi bán tại cửa hàng chưa bao gồm rút hồ sơ và chưa bao gồm vận chuyển cho quý khách hàng ở xa 112 triệu đồng nha quý vị nhá Spark đẹp bây giờ chúng ta người ta bán 100 rồi hoặc là 95 triệu rồi tội gì mà chúng ta không thêm chục triệu nữa để đi chiếc xe Kia Morning và điều đặc biệt nữa là nó lại là bản bốn máy à, nhập khẩu nguyên chiếc nha quý vị nhá đấy và bây giờ là một chút cái độ thất bên trong đây la thì la răng là la răng đúc nha quý vị nhá thân vỏ thì còn rất là căng luôn không có vết mọt nào đâu đó đây khoảng lốp khoảng liếc sáng trưng hết mặt la răng thì la răng thể thao nhá đã có gạt mưa đằng sau rồi thưa quý vị về mưa nẹp trên kính inox đèn sau đèn chiếu hậu sau đầy đủ hết thưa quý vị nhá đây Đấy, khá là đẹp luôn quý vị mặt la răng của nó đây lốp thì còn khoảng độ 6 70 phần trăm thưa quý vị nhá nội thất bên trong của nó đây Đấy, chúng ta thấy là đã tích hợp túi khí nha, vô lăng đã tích hợp túi khí nha quý vị nha. Đấy, khóa là khóa khiển trên chìa theo xe nha, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Đấy, ghế là ghế da xịn thể thao. Có cái viền vàng này nhìn rất là đẹp và thể thao nha quý vị nha, Đấy, tabi của nó đây, rất là sần luôn, không bị bóng như những chiếc xe taxi khác đâu quý vị nha, Đấy, tabi cửa đây, keo chỉ thì cam kết quý vị zin đến 90%, hơn 90%. Đấy, không mọt mục như đây gầm của nó à, cái ghế sau đây đấy keo chỉ của nó đây đấy, còn rất nhiều luôn kể cả phần phía dưới này đây quý vị nhá đấy đây cái tắp đi cửa đây đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây đấy rất đẹp kể cả phần phía dưới này đây đó 112 triệu quý vị hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này bản nhập khẩu nguyên chiếc đây hai bên sườn của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn trần là trần nỉ nguyên bản theo xe từ đầu nhá đã được bọc ni lông rồi cho nó đỡ hôi và nó sạch sẽ nha quý vị nhá tuyếp kích vẫn còn vàng ươm đầy đủ hết không có một vết mọt nào đâu thưa quý vị bản nhập khẩu cho nên là camera lùi quý vị nhá rồi là gạt mưa sau đuôi cá đầy đủ hết thưa quý vị thì nhỉnh hơn nhưng đi morning thì nó bền và nó sướng hơn rất là nhiều so với spark luôn quý vị đấy đấy gương kính chỉnh điện hết nhá quý vị nhá gương kính chỉnh điện đấy là cái bản nhập khẩu nó mới có rồi là túi khí túi khí rồi là à, xây ghế đây quý vị là xây ghế hai ghế trước này đó rồi là cắm điện thoại rồi nghe điện thoại rảnh tay rồi màn hình cam lùi đây táp lô của nó đây táp bi đây đấy rồi camera giám sát hành trình đầy đủ hết quý vị nhá đây táp bi cửa của nó đây nhìn nó sần như này các bạn quý vị đấy sần như này thôi đấy bây giờ tôi nổ máy nhá khóa là khóa khiển theo xe đây vô lăng là vô lăng được tích hợp đây vô lăng này tích hợp túi khí luôn quý vị nhá đấy đây đấy rất là đẹp luôn màn hình đây đấy, camera giám sát hành trình đây và bây giờ tôi sẽ mở máy lên đấy keo chỉ của cánh lái đây quý vị đấy, không bị bất đâu đây các chốt cửa này đây đấy rồi là cánh sau này anh vậy đây đấy rất là đẹp nhỉnh hơn một em Spark một chút thôi chiếc xe này thì cam kết quý vị máy gầm đại chất đăng kiểm rất dài nhá đến tận à, đây máy đang nổ đây quý vị nhá máy nổ cực ngon cực êm luôn nhá không nghe tiếng máy nổ luôn điều đặc biệt chiếc xe này chạy rất là bốc nha quý vị nhá đây các lỗ bấm tròn xe đây quý vị các lỗ bấm này đây cũng còn tròn xe luôn quý vị nhá đấy keo chỉ đây đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy chứ, chứ máy này chúng tôi chỉ rửa qua thôi nhá chưa làm gì đâu đấy quá đẹp luôn trong một chiếc xe vâng quý vị các bạn thân mến vừa rồi tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Kia Morning sản xuất 2007 à, đã lên form mới 2008 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bản đủ bản SLX thưa quý vị Đấy, bản SLX là bản nó có đây bản SLX quý vị nhá bản đủ ba chữ nhá đấy bây giờ tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài để chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây quý vị nhá chỉnh chỉnh hơn một em à, Spark một chút thôi 112 triệu chúng tôi bán tại cửa hàng nhá quý vị nhá đấy xe chạy cực sướng nhá quý vị nhá cam kết quý vị luôn đấy một chút cái nội thất bên trong nữa để chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này đây màn hình đây tablo của nó nhìn rất sáng luôn màn hình vô lăng tích hợp túi khí khóa khiển được tích hợp trên chìa hàng ghế thứ nhất đây không bị rách vá tắp đi cửa đây đấy rất là sáng luôn thưa quý vị đấy ghế sau đây đấy tắp đi cửa đây đấy rất là đẹp luôn thưa quý vị nhá camera giám sát hành trình màn hình cam lùi đủ hết thưa quý vị đặc biệt là máy đại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi kia camera giám sát hành trình kia vô lăng tích hợp túi khí đây đấy